Thank you. 在起手。 Chúng ta hãy cùng nhau nắm tay Có con đường tắm ngay giải thoát Tránh kiến luôn luôn được sáng suốt Và ai ơi đừng có so bì Tư duy thì cũng cần chân tránh cái nữ sinh nên giữ tránh ngữ Tránh nghiệp cần nên giữ khư khư Tránh mạng nuôi thân Tinh tấn chuyên cần Tránh tâm, tránh niệm, tránh định thứ tám sánh bằng được phật khinh ca trên trời chư thiên chúa nhạc dài hoa dưới đất bằng anh em ta ca vui